năm trời êm đồng xanh xanh sắc lá mắt em là hay sáng trời tan tình tan tin tình tan tan tính tình là tình tình tan ở đâu anh đến một mình chẳng quen bà không biết nhớ sao nhìn Cô em ơi Anh đâu có dám đi ngang Về tắt mà không hỏi chủ Mai nhờ bà con điềm chỉ Nên anh mới nhìn kỹ coi Có phải em không Có đôi mắt nhung thâm thấp trung trung Mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ Giờ nhìn tặng mặt em hiện như bông bưởi đang nở trong giường trước cũng tương tự như em mà dáng gì bình thường này anh ơi anh ở sông tiền nó sông hậu dạ sài gòn xin lỗi anh thứ mấy dạ thứ ba còn em thứ sáu anh ba khen em thiệt hay nói chơi chưa vui vậy anh ba cô sáu à mấy long dân kỳ thanh bất kiến kỳ hình nên giờ vừa thấy mặt là tôi mê liền hà. hả người già đi điệu họ mái dày của của ờ, của, của, của, của bà má bay anh ta nè nói anh ta đừng có giận nha ừ, con gái mỹ hạnh nói thiệt lắm anh ta à dạ tôi thì thiệt tình bụng sao nói vậy hả mặt cô sáu cứ từ buổi cãi cô sải qua bụi cà hoài nè à? dạ tôi nghe nè cô sáu anh ba ơi dạ ơi anh ba ơi con gái nhà em thì cả như đêm anh ba gieo làm chỉ tiếng quán cho thêm buồn coi kìa cô sáu ơi ơi lương vụ cấy lúa trồng đậu có tốt hay không vậy mà vậy anh em nói thì em tan tính tình ta tan tính là tình tích tan gái như em đây khó tìm khéo tay còn lọ chấm bon theo diền theo diền trời xanh tan tình tan tính tính ta anh ba ơi dạ ơi anh đừng khen em quá mà mai em ba rầy ba vơi gặp dạ, anh đây giữa đường giữa ngõ anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo con nhỏ hay làm le con ở đây nói chuyện cho anh ba chốt tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nâu con sáu à vậy chứ sao bây giờ anh ba không lẽ em chở vô nhà tiết kiệm với anh cho hết buổi sáng này hay sao cô sáu à cây có gốc mới chỗ cành xanh ngọn tôi muốn cô để tôi ra cùng cô cho trọn cái nghĩa mới quen trời đất ơi anh ba nói cái gì mẹ em không hiểu à sáu à Dạ chi đó anh ba Thôi thì hỏi một câu Cũng làm lâu cô đôi chút Mà hỏi hết chuyện cô sản xuất á Một lúc cũng xong thôi Thiệt mặt cô sáu Chút xíu à Ý gì đâu có được Hai em ba ba chết à Luận em em làm chuyện em em nhiều Ở đây nói chuyện danh ma hoài chắc đâu cả vui tuổi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương đổi mới làm xóm niềm vui nó mãi muôn đời cảm ơn cô sáu lời cô là y nuôi sông xanh tươi sắc lá xanh trong lòng người